Bạn thân mến, hãy nghĩ lại xem ai đang làm cho bạn đau, kẻ nào đang làm cho bạn đau. Họ nói xấu bạn, họ hãm hại bạn, phản bội bạn, họ lừa dối bạn, họ thóa mạ bạn, họ làm cho bạn đau đến không thở được. Thì đây, chúng ta có 5 cách, dù đúng là không nên dạy cách trả đũa, nhưng mà nỗi đau của bạn cần được trả cả gốc lẫn lãi Hãy thử năm chiêu thức này, nó hiệu nghiệm hầu hết với mọi nỗi đau mà bạn gặp phải, trừ nỗi đau mà bạn bị đấm, bị ngã theo nghĩa đen, cái đó bạn nên đến bệnh viện, bác sĩ sẽ giúp bạn. Cách đầu tiên, trái ngược với yêu thương không phải là thù ghét mà là sự thờ ơ. Bạn hãy thờ ơ với kẻ đó, hãy cho kẻ đó nếm trải sự thờ ơ rừng rưng của bạn Họ không xứng đáng để bạn nghĩ tới dù chỉ là một giây. Họ không xứng đáng để bạn bận tâm dù chỉ là một cái nhíu mày. Đừng thù ghét họ mà hãy thờ ơ. Cách thứ hai, nụ cười là một vũ khí. Bạn có tin không? Kẻ làm cho bạn đau không bao giờ muốn bạn cười cả. Họ muốn bạn đau đớn, vật vã. Thế nên bạn hãy cười lên sẽ khiến họ đau đấy. Bạn đau họ cười, bạn cười họ đau, hãy nhớ lấy điều đó. Đến cách thứ ba, chúng ta sẽ đặt câu hỏi ai đang bỏ rơi bạn? Họ, những người làm đau bạn, bỏ rơi bạn hay chính bạn đang bỏ rơi bạn? Hãy nhớ lại đi, họ không yêu thương bạn nên họ mới hãm hại bạn, vùi dập bạn, quyết làm bạn đau Vậy tại sao đến cả bạn cũng làm vậy với chính bản thân mình kia chứ? Bạn ghét bản thân mình lắm sao mà bạn lại nỡ đối xử với bản thân của bạn giống như cái cách kẻ kia đối xử với bạn. Người ta có câu, nếu đến cả bản thân mình mình cũng không yêu thì mong gì ai sẽ yêu được bạn. Ở cách thứ tư, hãy nghĩ rằng cuộc sống này vẫn đang tiếp diễn, có nghĩa là những thứ xấu xa chưa ra đi thì những điều tốt đẹp sẽ chưa thể đến bạn muốn điều tốt đẹp đến với mình thì phải dọn lại mình cho sạch sẽ gột bỏ đi những thứ khiến cuộc đời bạn trở nên bê bết loại bỏ đi những mối quan hệ không khiến bạn hạnh phúc thừa thãi và thậm chí còn gây ra độc hại trong tâm trí của bạn hãy dọn sạch sẽ để chào đón những điều tốt đẹp đến và cách cuối cùng cách thứ năm cuộc đời đó có bao lâu mà hứng hờ một phút giận dữ là bạn đã mất đi 60 giây hạnh phúc. Cuộc đời mỗi chúng ta không dư giả thời gian cho những điều không có giá trị cho tương lai của mình. Hãy tận vui mỗi phút giây ta đang có, vẫn tốt hơn là ngồi nhìn những thứ tệ hại và đau khổ với nó. Đừng phung phí thời gian. Và cuối cùng, hôm nay, sau khi thực hành 5 cách trên, bạn sẽ trở thành một con người mới toanh. Chắc chắn bạn sẽ là bạn của phiên bản hôm nay, tốt hơn bạn của ngày hôm qua. Chúc bạn thành công!